em gặp anh giữa tối mưa ngàn nụ cười tươi như là nắng vàng cành hồng tin yêu anh dành tặng em mấy thu rồi cành hồng đến đây héo màu cánh hoa tàn tình tan vàng em bay theo gió ngàn giật mình bàng hoàng trái nắng phụ vàng đã yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ sâu sợi tình đầu hoa cũng sorry. nụ cười tươi như là nắng vàng cành hồng tình yêu anh dành tặng em mấy thu rồi cành hồng em bay theo gió người đành vội vàng chẳng cứ biết